Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trong đêm thứ Bảy và dạng sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022, sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn gây chết hàng chục người ở căn nhà cao tầng. Vụ cháy xảy ra tại một tòa nhà ở Uqui, Tân Cương, ngọn lửa bốc lên tại một căn hộ ở tầng 15 và lan rộng đến tầng thứ 17. Tòa nhà này nằm trong các vùng thuộc diện rủi ro Covid thấp, nghĩa là không bị phong tỏa. Nhưng khi xe cứu hỏa đến thì phải chờ công nhân dỡ bỏ các rào chắn bao bọc xung quanh tòa nhà, mất rất nhiều thời gian mới khai thông được lối vào hiện trường, làm cho người dân đã thiệt mạng, oan ức. Ngọn lửa đã thiêu chết 10 người và làm 9 người khác bị thương rất nặng. Đây là hình ảnh báo chí nước ngoài thông tin về biểu tình ở Trung Quốc khắp nơi. Sự đồn nghén lâu ngày, người dân vùng lên biểu tình khắp nơi tại Trung Quốc. Sinh viên trường đại học công nghệ thủ phủ Hà Bắc đã xếp nến trên nền đất tạo thành các con số 11.24 để tưởng nhớ, tưởng niệm nạn kịch nạn kịch tưởng niệm thảm kịch xảy ra hôm 24 tháng 11. Tham gia vào phong trào biểu tình rộng khắp có các thành phần sinh viên, một phần vừa có kiến thức, vừa có lòng nhiệt huyết. Sinh viên tại Viện Thông tin và Truyền thông Nam Kinh cũng xuống đường hô to khẩu hiệu Nhân dân muôn năm cầu cho người đã mất được yên nghỉ ở Bắc Kinh, học sinh mắc những chiếc khẩu trang màu xanh dương nhúm mực đỏ lên các lan can cầu thang học viện điện ảnh. Còn tại Đại học Nông nghiệp Cáp Nhĩ Tân, những thông điệp dán trên kính cửa sổ với dòng chữ màu đỏ không tự do là chết, tưởng nhớ các nạn nhân ở U Quỳ. Biểu tình cũng lan tới tận Thượng Hải. Đây là hình ảnh biểu tình xảy ra tại Thượng Hải những hình ảnh và tiếng kêu la của nạn nhân được lưu truyền đến các mạng xã hội ở Trung Quốc đánh thức một giới trẻ đã quá mệt mỏi vì những đợt phong tỏa lặp đi lặp lại nhiều lần. Những cuộc tưởng niệm phần lớn là thầm lặng vì chính sách kiểm duyệt gắt gao. Ở Nam Kinh, sinh viên đứng bất động như những bức tượng tay cầm những tờ giấy màu trắng. Nó giống như những cuộc biểu tình tại Nga sau cuộc xâm lược của nước này vào Ukraine tình hình Trung Quốc căng như dây đàn, báo chí quốc tế đưa tin rầm rộ. Vậy mà 800 tờ báo của Việt Nam do Đảng Cộng sản nắm quyền thì lại im thiên thít, không có một mẫu tin nào cho dù rất ngắn. Nếu là biểu tình vì chống chính sách phòng chống dịch Covid thì hà khắc vì sao báo chí nhà nước không dám đưa tin. Đảng Cộng sản Việt Nam đang sợ điều gì đây? Chế độ Cộng sản tại Trung Quốc vốn là hình mẫu của Đảng Cộng sản Việt Nam những mâu thuẫn nội tại bên trong xã hội Trung Quốc thì Việt Nam cũng gặp phải y như vậy. Có điều Trung Quốc đi trước thường hành động quyết liệt hơn nên khủng hoảng cũng xảy ra trước và gay gắt hơn. Những bức xúc trong xã hội Việt Nam tương tự như tại Trung Quốc, chỉ cần một ngòi nổ thích hợp thì nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ định ngầm cho báo chí không được hé răng về vấn đề này. Nếu dám nói về nó, sợ rằng sẽ đánh thức tinh thần yêu tự do của người dân thì Đảng Cộng sản sẽ lầm nguy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã không cho báo chí đăng tin về biểu tình nổ ra tại Trung Quốc. Việc ông Tập Cận Bình ở lại nhiệm kỳ thứ ba không những gây bất mãn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn gây bất mãn ở người dân. Cộng với chính sách cấm đoán hà khắc đã làm cho người dân ở đây bị đẩy tới giới hạn của sự chịu đựng. Tại Việt Nam, dù phong tỏa Covid đã qua, nhưng khủng hoảng kinh tế thì ngày một lộ diện. Nếu giải quyết không xong, rất có thể người dân Việt Nam cũng lại xuống đường để phản đối nhà cầm quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đang lo đấu đá lẫn nhau để tranh giành chiếc ghế rất khốc liệt. Kinh tế thì tan nát và người dân thì đang bị mất tiền mà không biết cầu cứu đến ai. Chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã cho thấy sự yếu kém tồi tệ của nó